Hello xin chào cả nhà Hôm nay Là ngày lễ Ngày lễ Dương phía sau nhà giờ hết đồ ăn rồi chỉ còn à, Còn à, đủ đủ Cốc Giờ hôm nay mình lấy cốc vô xử lý Ô còn được mấy cái ổi nè Một cái ổi này con nè không được mấy trái nơi chặn hôm qua bẻ rồi Hôm qua ông nội bẻ rồi Dắt cho đó luôn hả? Ừ Làm gì từ bỏ ổi mà Ừ Cốc cốc cốc cốc Ok Cái cây chánh hôm nay á, là mình sẽ hái Cốc này vô mình làm cốc rắc muối Ôi trái này bự quá trời nè Đâu? Ủa nè, nè cặp bự quá trời nè cốc cốc thái mà bự cốc rắc muối ờ có cốc kia có cốc chín nữa nè nồi cốt chín không ngon nè có bôi quá trình uhm. rã muối ô oh, chùm bự anh uh, à, thánh rã muối anh lắc cục cước <laughs> ô cốc bự nha đ, đ, ai nói cốc... rắc muối người ta, ta rắc thịt bò mà rắc vô cốc mình ăn ai nói cốc thái nó không nó không nó không bự đâu cốc thái bự chứ quả trái chín kìa có cây kìa có trái chín kìa không bẻ chín đâu bẻ chín ngon kỳ vậy chín nó ờ, chín nó ờ, ăn nó dở lắm cốc bự á ngộ lắm sao cốc này chín ngon Nóng không ngọt à ờ, không biết ủa cái này bỏ gì vậy không bỏ chồng vậy dẹo lên được không lấy tô mà không ngồi để đó cho nó gớt hột xuống năm sau nó mờ ngọt lên bước lên được không bình thường ồ oh. mình đứng lên đây được không gì đó làm gì gì kỳ vậy cái chỗ bẻ chứ Ủa có cái chùm trình bành gì nó trên kìa đó mình nè đó này đó hả? ờ đó đó đó đó Oh, oh my goodness. Nó bự vậy? Cốc to nha. Ở chừng này không? Đủ ăn chưa? Hả? Đủ ăn chưa? Chắc đủ rồi á. Ồ. Cái này bước lên được không em? Đi châu xa vậy trên đây nè. cái trái này lẻ lôi nó bự bự nó bự cái chùm trên đầu em luôn á hả không đâu trên đầu á đó, đó này hả ừ trên bên đó đó ừ đúng rồi Thôi, nhưng mà cái này bự hơn á lấy này đi ừ em thấy cái đó bự hơn em thấy cái đó bự hơn cái này nè ai vậy ai kêu vậy ai nói mình ăn cắp vậy biết đâu trong nhà cơ bà nội nè dạ, nè đó nè đó ủa bà này bà nè đó. Ủa em đây nha nè Sợi sao em lụng vậy À dạ Rồi, Rồi rớt luôn Ồ. Ôi sao lụng vậy Thì đưa kéo đây cầm lên qua cắt cho Chắc Chắc ờ, Không cắt cắt cắt từ trái với nguyên chùm đó Nó có nó có trái uh, trái nha trái bự trái nhỏ kìa Tại sớt luôn nguyên cái nhánh cho đó Nè Không cắt ít thôi Thấy nhánh không đây đây đây đây đây đây cái cuốn nghe cuốn nè à, không cắt từ trái bự á chứ không có cắt hết tại nguyên chùm nó cũng có trái nhỏ trái bự á rồi được quá chắc phải về đủ ha ok đưa lên coi ok hai mọi người hôm nay mình chỉ hái cốc đi vô mình à, mình sẽ gọt ra mình làm cốc lắc mà trước khi cốc lắc mình sẽ làm thành rắc muối trên cốc á à, đường rắc muối ừ. được không ngon là nào? ủa phát mùi hôi quá phát hả phát trời ơi cái cây cái cây cây mây nó rụng lá ấy rụng bông trơn mà không có miếng trái. Mày nghĩ gì ra bông ba ba năm mà năm nào có bông cho không có trái vậy. kìa ăn nó có cây sơ đủ là hết hồn luôn kìa phải bắt thang lên nó hái nè chống sợ nó ngã nó gãy chơi cái thang cho vậy mà còn ổi nhiều quá hả ừ. ổi còn nhiều quá trước khi rắc muối thì mình phải uh, xử lý gọt cái vỏ này ra bỏ một tí muối vô như nước đá nước mình ngâm giờ mình phải gọt cái này cái này nãy giờ phải gọt ra bỏ vô ngâm nước đá trước trước khi mình pha chế chỉ có người ăn mới sướng thôi chỉ có người, mấy người gọt người xử lý người đâu có sướng lâu thấy mẹ <laughs> yeah hên là nó có con dao này mình gọt nó nhanh đó gọt nó kia mình gọt cái lâu lắm đó gọt sạch bỏ vô này ngâm bỏ vô nước đá này nhìn cũng điệu nghệ quá chứ hả giống như dân pro vậy chuyên môn bán cắp lắc vậy mở gian hàng ra để ngoài đầu đường dám mình có người mua á xong cái đầu cái bỏ vô điện nghệ không Kim Rô khi sáng sáng hơi quay làm xong chốc lát này mất hết ngón tay chứ xong sau 20 phút uh, miệt mài gọt thì đã xong một đống cốc này đó bây giờ mình rửa dây sạch mình đem ra mình rắc muối thấy ngon không bây giờ mình làm nguyên liệu để mình luyện vô quan trọng là mình có cái à, cái thao bỏ cấp vô Đây thành phần cái nước à, cốc lắc hôm nay chúng ta sẽ có một à, hũ đường à, hũ ớt bột muối này là muối tây ninh cái này là hot Mexican style style chili powder cũng là ớt luôn ớt bột và nước mắm thượng hạng của Việt Nam Red Bull 100% nguyên chất 40 độ muối <laughs> yeah. yeah. bỏ ớt này vô cho nó ngon cho thêm ớt cho nó cay ớt kia không không đủ cay ăn cái này vô là kêu mà uống nước tí là đi không nổi luôn á đi đâu mà mọi người là tưởng tượng nha nó nói đi đâu nha nó đi đâu đi ăn xong là sẽ đi á mà đi không nổi á ok quay khoảng chừng 10 à, đến 15 vòng thôi nhìn nè wow à, thử miếng này Mời cả nhà ăn chung à. uhm. giòn cay chua những ngâm nước đá nha ok cảm ơn mọi người xem video nha có gì hẹn gặp lại bye bye giờ mình đi hướng ấy. đi hướng cái này bye bye